chào tất cả anh em đang xem ờ, kênh của Tấn Sài Gòn thì ờ, rất nhiều anh em ờ, đặt ra một cái câu hỏi cho Tấn là anh ơi cho em hỏi là bây giờ mà khi mình làm bài mình đánh liêng đánh ba cây đánh bài cào hay đánh binh Ấn Độ mình làm bài xong người ta kênh cắt bài mình có lấy được bài hay không thì trả lời nhanh cho anh em vuông một câu là khi người ta kênh cắt bài như này mình vẫn có thể lấy được bài vẫn có thể lấy được bài đấy là một số cái câu hỏi của anh em thì bây giờ Tấn sẽ đi biểu diễn cho anh em xem một bộ bài hoàn toàn là xanh chín như này không có sự sắp đặt nhé mình à, cầm lên mình làm bài mình cầm lên mình làm bài thì nó rất nhanh thôi ví dụ không cần phải nhặt bài trước đánh bài này ấy, là mình không cần phải nhặt trước ví dụ đánh bốn năm nhà được mình đánh bốn năm nhà được mình không cần phải nhặt bài trước gì cả đó mình vẫn có thể lấy được bài đấy như này là mình làm bài xong như này là mình làm bài xong đó chưa có gì chưa cần phải cháo bài mình đã làm xong rồi người ta canh bài người ta canh bài như này thì chắc chắn mình sẽ phải cầm như này lên rồi thì làm sao mình lấy được bài nữa đúng không thì bây giờ mình cầm lên là mình phải chia bài này Đấy. mình cầm lên mình chia này chia này bài của mình sẽ là liêng Đấy. liêng này. khi người ta cân các bài xong là mình vẫn có thể lấy được bài liêng hai ba bốn này Đấy. đó hai ba bốn liêng rất đơn giản đấy. cái này à, các bạn và anh em nào đam mê về môn bài lá học chỉ mất tầm một ngày thôi đảm bảo một ngày là xong cái toàn bộ cái chiêu thức này để anh em có thể ra trận thì ờ, cái này tấn mùa dịch này thì tấn sẽ làm clip hướng dẫn chi tiết từ A đến Z chỉ với 999 nghìn thì anh em sẽ có một khóa học combo đầy đủ luôn anh em chỉ cần uh, gọi kết bạn qua Zalo hoặc là có thể gọi trực tiếp cho tấn tấn sẽ gửi cho anh em cái video hướng dẫn từ A đến Z đảm bảo trong một ngày anh em sẽ học được không học được tấn sẽ hoàn lại tiền cho anh em Đấy thì cái này mình không cần phải sắp xếp trước mình cũng không cần phải ờ, đảo bài hay nọ kia mình chỉ cần cầm bài lên mình cầm bài lên là mình có thể lấy được liêng sáp sáp to sáp nhỏ tùy theo ý muốn của anh em nhé này mình cầm bài lên nó, nó không có gì khó ví dụ đánh bốn năm nhà đều có thể làm được nó cực kỳ dễ luôn đấy nhiều anh em nó cứ quan trọng hóa vấn đề lên đấy chứ còn để bình thường mình cầm cháo bài này mình làm rất nhẹ nhàng vừa vừa làm vừa nói chuyện vừa làm vừa nói chuyện này đấy xong nó rất đơn giản thôi bây giờ khi người ta kênh cắt bài này thì chắc chắn mình sẽ phải cầm chỗ này lên rồi đúng không mình cầm lên thì như này thì mình sẽ cầm lên mình chia bài này. chia này Đấy. bài của mình sẽ là sát ba ad này ba k này Đấy. như này đánh một tay đủ chết rồi đúng không Đấy. anh em nào mà có đam mê về môn ờ, bài lá thì có thể liên hệ trực tiếp cho Tuấn Đấy. nó cực kỳ dễ luôn đảm bảo anh em ai cũng thể làm được